đó, ở đây ở, ở tại nhanh ở, ở, ở tại nhanh Nha Trang bán bánh canh mọi người nha. Trang đâu mình Nha Trang? À, bông mình Nha Trang. Trang À tư bông tư bông tư bông cả nhà ơi. Đó. Ở nhà nào có ở gần đây thì mọi người tới đây ăn mọi người. giữ là gì thôi cho nó múc kịp phải mua năm đi mấy vậy chứ. À. Mấy chị cơm này nó múc kịp mà. Ăn hay được không? Sao vậy má? siêu rồi hai tô đặc biệt này. Đó. Xong. Ngầu ấy ừ. ngầu. Cái gì à con? Rồi bỏ đất tiêu nó cô. Khách ăn đặng cũng tầm ở nhà. Cô bên canh nhanh khách không chưa? Rồi kem chanh lọc ấy. Lấy bông nhầm của chị chút. Ở trong chút chưa? Ai cũng bưng được hết đấy, cứ bông đi chủ chủ trang đó bà, bà chủ ơi ờ, thấy khẩu trang này nè à. Để quay livestream Kêu được kêu mệt mấy nhiêu đây bác được đâu khỏi Kêu chết Bác ăn ngon lắm đó nhà ơi Cả nhà mà cái gì tới gì tới ủng hộ nha cả nhà quy định một người ăn một tô à khỏi chim nuôi đó thấy không anh lọc bị nhiêu anh lọc bị hai chục không một bị 15 bị 15 bả đầy đủ à. còn mấy bị cái bình thường hả anh mấy bị cái bình thường có một bị là không có bả hành không bả hành là mấy bị hết anh bả hết trội của anh là bốn bị hay năm bốn bị chưa bị nợ vậy bánh mì luôn hả bị hai Dương nghe ba luôn ơi bữa nay tính vậy đây cây luôn hả à của ảnh cây tí đi muốn cho anh bị mắng đi bánh mì là ăn tự lấy nha bằng hấp dẫn lắm đó nha đó Mỹ đừng có ăn đi, Quy ăn đi. Ăn thêm nữa không bán nữa chưa ạ? À? Đang rất là ngon hấp dẫn nha. Đó. Rồi cái đây cái đây một bị 15 bển nhiêu đây anh. này. Rồi một bị mười không hành nữa nè. Bị mười không hành với lại bị 15 bển nhiêu nha anh. Rồi rồi.